AKS Quang Bài nhạc tính số 2 Không dành cho ai yeah. Viết một bức thư tay dành cho em người con gái tốt Gần 20 tuổi trẻ đánh mất em do anh dại dột Sorry. Anh không chắc chuyện chúng mình sau này nó sẽ ra sao, ra sao. Anh không muốn ngày hôm đó bọn mình xa nhau oh. Giọt nước mắt anh đã cất và đem giấu kỹ Bởi vì nụ cười em anh chỉ cần vậy chứ không cần câu chờ một bàn tay nắm Đối với anh thì em vô giá Yêu được em chắc do anh may mắn Ghép một vài tin nhắn gửi đến em chỉ anh yêu em như người thường thôi không muốn thấy em mệt mỏi in nụ cười thật đẹp trên môi không muốn thấy em một mình những đêm dài khóc ướt gối viết cho em những bản tình ca đẹp để em nhất đẹp để nhất để cho nỗi ưu tư hôm nay ngày mai sẽ mất sẽ mất viết cho em những nụ hôn dài khi bên ta để thay thế cho giọt nước mắt em chảy ra trên má yeah. oh.